Chào con, chúng ta vừa kết thúc ví dụ 3 Bài toán ví dụ 3 Thầy trò mình dùng một công cụ Là trường hợp thứ ba của tam giác Góc cạnh góc giải quyết hết Tất cả các cặp tam giác bằng nhau trong bài toán đó Để suy ra các cạnh hay góc bằng nhau Nào, sang ví dụ 4 này Xem cái góc cạnh góc còn xử lý triệt để được không các con nhá Hay là sử dụng cả cạnh góc cạnh Hay là cạnh góc cạnh nữa nhỉ Nào, vẽ hình với thầy để cho một góc XOI khác góc bẹt góc bẹt là góc bẹt gì ấy là cái góc 180 độ ấy. thì vẽ khác góc bẹt thì vẽ góc nhọn đi đó vẽ XOI nhọn các con vẽ vào ra cái góc tàu cũng được nhọn được không được bẹt là được XOI nhá lấy các điểm A và B thuộc tiêu x đây OX đây thì lấy một điểm A lấy một điểm B A à, những cái đoạn OA này phải nhỏ hơn OB A phải làm giữa O và B được chưa Thế lấy điểm C trên OI sao cho OC bằng OA Vậy đo đoạn OA bằng bao nhiêu đo lên OC cũng được Có một cách vẽ hay hơn đó là dùng compa đặt compa đo đoạn OA quay một cái nó cắt đây thì đây chính là điểm C của mình. Tương tự, thầy vẽ được OD bằng OB cũng vậy. Đặt con 3, đo đoạn OB. Quay một cái, thầy sẽ được điểm D. Vậy, thầy đã có được cạnh OA bằng OC, OB bằng OD. Ờ, thầy định ký hiệu cái, cái cái đoạn bằng nhau à? nhưng sợ nó dối. Thôi, thế không ký hiệu các con tự hiểu vào chỗ này nhá ký hiệu sợ dối quá tiếp này gọi E là giao điểm của AD và BC thì lối AD thì lối BC hai cắt nhau đây là điểm E chứng minh cậu A chứng minh đoạn AD đâu rồi AD chéo chéo này BC đây rồi tiếp này chứng minh hai tam giác bằng nhau EAB nhỏ nhỏ đây ECD rồi câu C và OE là phân giác đúng không? Giải thích cái loạn Giả thiết thầy có một góc XOY đúng không? Góc XOY OA nhỏ hơn OB Rồi, giả thiết quan trọng này, OC bằng OA. OD bằng OB. Đó là giả thiết đúng không? Kết luận mình có ba cái cần chứng minh. Cái luận thứ nhất đó là AD bằng BC. cái luận thứ hai hai tam giác bằng nhau. cái luận thứ ba OE là phân giác à? đây là thực lố cái E vào nhá đấy bây giờ thầy lố vào đã phân giác thì chứng minh không nhau thôi thầy ghi rõ ra đi là E là phân giác được Rồi. Câu A xem nào. AD bằng BC. Thôi. Bài này thầy cho chúng ta không cần phân tích nữa nhá, Xin huynh luôn. Ghép nó vào, ghép nó vào cái tam giác nào chứa cạnh AD, tam giác nào chứa cạnh BC. Rồi chứng minh hai tam giác đó bằng nhau là xong. OAD OCB nhìn thấy các con hai ra được bằng nhau chưa có góc O chung rồi đúng không OC bằng OA rồi OB cũng bằng OD rồi hai cạnh bằng nhau góc xen giữa hai cạnh đó bằng nhau vậy hai tam giác bằng nhau theo điều kiện cạnh góc cạnh xong đúng không đơn giản trình bày luôn đây. xét tam giác OAD đi OAD và cái tam giác OCB có có đầu tiên đó là OA bằng OC theo giả thiết OB cũng bằng OD theo giả thiết được chưa lại có nữa này góc O chung xấu quá thế này ô mũ chung vậy tôi sẽ suy ra được tam giác OAD bằng tam giác OCB theo cạnh góc cạnh hai giác bằng nhau vậy hai cạnh kia bằng nhau vậy thầy sẽ suy ra được cặp cạnh tương ứng rồi xong câu A câu B hai tam giác này bằng nhau EAB bằng ECD EAB bằng ECD có cái gì rồi nhỉ? E1 bằng B1 đây. Vừa chứng minh hai giác bằng nhau, chỉ ra hai góc tương ứng bằng nhau. ôi giời thế nên nó lại không có nó lại có cái cái này bằng cái hai góc e là bằng nhau đối đỉnh nhưng mà cái cạnh eb lại không bằng cạnh ed của mình chứ nhỉ con nhìn nhá có b1 này bằng d1 hai góc e đối đỉnh nhưng tiếc quá cái cạnh eb lại không bằng ed các còn nhớ nhá muốn chứng minh hai giác bằng nhau ấy mà theo điều kiện góc cạnh góc ấy, thì phải cạnh làm giữa hai góc hay là hai góc cùng kèm một cạnh mình không có giờ mình có cái gì nhỉ bài này khó phết nhờ có rất nhiều thứ rồi nào đây giờ cứ phải phân tích một tí đã có cái gì rồi này có b1 này bằng d1 rồi này có uh, hai góc E bằng nhau này đây thì viết rõ đây AEB này bằng góc uh, ờ, CED này có cái cạnh nữa thì tốt kiểu gì cái trường hợp bằng nhau của tam giác kiểu gì mà dính đến cạnh vậy phải chứng minh cho thầy một cái cạnh bằng nhau xem có cạnh nào bằng nhau nữa nhỉ tam giác này nhỏ nhỉ vừa hai tam giác chéo chéo này bằng nhau đây đây các con nhìn nhá nhìn thế này nhá mình có cái này này OA bằng OC được không OA bằng OC đúng không OB bằng OD đúng không đúng không con vậy thì sẽ C được ra này O B trừ OA bằng OD trừ OC đúng không? Mà cái này của mình chính bằng luôn AB. Cái này chính bằng CD. Được chưa? Nhớ phải nói ra cái cái O làm giữa nhá. À cái A làm giữa O và B. Đúng không? Hai cái này bằng nhau đúng không? Được thêm một cạnh nữa rồi. Vẫn chưa được. Thế chứ. Phải chứng minh nốt hai góc này bằng nhau nữa con này. Đấy ta phải chứng minh được cái ờ, C1 bằng cái đây phải chứng minh cho thầy cái cái C1 bằng cái A1 nữa cơ mà hình như là C2 bằng A2 Vì sao? hàm giác này vừa chứng minh bằng nhau được. Vậy là C1 bằng A1. Wow. Có cái này là một nhá. Có cái này là hai nhá. Và có thêm cả cái này nữa. Từ ba cái này thì mới được tam giác bằng nhau theo điều kiện góc cạnh góc. Được không? Cô B vất vả phết các con nhỉ. Nào, chú mời cô B lên đây. cái phân tích này con thích chép được không chép cũng được nhá hiểu đã bây giờ trình bày câu b trình bày câu b thầy phải có trình bày cái này trước này cái này trước nhá à, ờ, thầy có cái tam giác OAD bằng cái tam giác OCB thì thầy sẽ suy ra được hai góc tương ứng bằng nhau đó là C2 bằng cái góc A2 đúng không? đây là cặp góc tương ứng rồi khi C2 bằng A2 thì lại có cái C1 thì kề bù với lại C2 A1 thì cũng kề bù với lại A2 rồi tất cả cái này thì sẽ suy ra được là C1 bằng cái góc A1 được một cái xong về trường về kia nữa đúng không thế lại có nữa này OA bé hơn OB à tôi thử ghi cái này trước đi để xóa cái này đã à, ghi cái này có cắt một đoạn đi nhé đợi bằng khô thì có nhá có OA này bằng OB OC OA bằng OC OB bằng OD mà các nhìn này OA nhỏ hơn OB vậy suy ra cũng có OC phải nhỏ hơn OD đúng không hay là thầy sẽ có được là A nằm giữa O và B. Và cái C của mình cũng nằm giữa O và D, đúng không? Có nhìn nhá. Đây đây đây cái nhìn này. OA cùng OC đúng không? OB cùng OD. Vậy thì sẽ suy ra được là OB trừ OA sẽ bằng OD trừ đi OC. Mà nằm giữa rồi thì đây chính là AB bằng CD. Được không? Ờ, được cái này rồi mà B1 bằng C1 à thế lại có cái tam giác vừa chứng minh được rồi OAD bằng tam giác OCB vậy sẽ suy ra được là góc B1 bằng góc D1 Đúng không? Đây là cặp góc tương ứng. Bây giờ mới xét được tam giác này. Có. Rồi. B1 bằng D1 chứng minh trên được chưa AB bằng CD cũng chứng minh trên đây nữa C1 bằng A1 cũng chứng minh trên hoặc hết cả cái này thầy sẽ suy ra được tam giác EAB bằng tam giác E CD góc cạnh góc xong quên xong câu B còn câu C nữa Thầy sẽ xóa câu A này để chúng ta sẽ làm câu cuối cùng chúng ta tiếp tục câu C bây giờ bài toán bắt chứng minh là cái OE là phân giác đúng không thầy phải chứng minh đây OE là phân giác thầy chứng minh đây đây đây, đây. thầy phải chứng minh cái này này đây là cái góc quay lại chúng ta tiếp tục câu C chứng minh OE là phân giác để mà chứng minh phân giác thì phải chứng minh cái O1 này bằng cái O2. O1 bằng O2. Ô thì đơn giản rồi. Thầy xét tam giác à, OEC và OEA. Có CE bằng dùng cách cạnh cạnh luôn nhá. Đây đây, thầy xét cái tam giác OEC và cái tam giác o ea đây nhá con nhìn nhá thứ nhất là oe chung rồi oa bằng oc theo giả thiết O ờ, C e bằng ae vì sao vì sao vì câu B kìa. vì câu B này thầy đã có tam giác E AB bằng với tam giác E CD. Đúng không? Vậy thầy sẽ suy ra được cạnh cạnh cạnh đúng không? Vậy thầy sẽ suy ra được O1 bằng O2. Vậy OE sẽ là phân giác. Xong, được không? Chỗ này là phải trình bày hơi tát các con nhớ trình bày cẩn thận đó nhá được không cái ví dụ 4 này thầy trò chúng ta đã sử dụng rất linh hoạt các dạng chứng minh bằng nhau của tam giác có cạnh cạnh có góc cạnh góc cái việc uh, chứng minh bằng nhau đấy sử dụng hai giác bằng nhau rất nhiều rất hay